Tai nghe vừa đẹp vừa sang, đeo thì thoải mái âm thanh miễn bàn, mẫu mã chuẩn đét như hình, lại còn đang có chương trình rất hay. Tai nghe G800, một sản phẩm đến từ thương hiệu Flexstone, là một trong những nhà cung cấp và sản xuất tai nghe lớn nhất thị trường Đông Nam Á hiện nay đang có chương trình siêu sale từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 22 tháng 6. Toàn bộ các đơn hàng đặt mua sản phẩm G800 sẽ được giảm giá là 40% và đặc biệt khi bạn áp dụng mã giảm giá Flex 050 bạn sẽ được giảm thêm 10% giá trị đơn hàng. Tuyệt vời hơn nữa, mọi đơn hàng đều được free ship trong khoảng thời gian khuyến mại trên. Còn chân trừ gì nữa mà không ấn nhanh vào cái đường link ở phía dưới phần mô tả nhớ các anh em ơi! Hello, chào anh em, chào mừng anh em đến với Game Today Vâng, Hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với một cái nội dung mà rất nhiều anh em thích xem Đấy, Rất nhiều anh em quan tâm Đấy chính là content 1 chấp 7, 1 vs 7 một người sẽ solo 7 người team up anh em nhá 7 người team up là như nào 7 người team up có nghĩa là 7 người sẽ kết hợp với nhau Kết hợp với nhau một cách coi như là hoàn hảo nhất Làm thế nào để tìm mọi cách Cho cái người solo bị out khỏi top 4 anh em nhá thì uh, khi mà người solo ấy ao ở top 4 thì tức là người solo sẽ tính là thua. Còn uh, cái đội 7 người sẽ là cái người chiến thắng nha anh em nhá. Ngược lại, nếu mà cái người solo đứng ở trong top 4 trở lên thì người solo sẽ chiến thắng. Về cơ bản luật là như thế. Còn thưởng phạt, thưởng phạt thì như thế nào? Thưởng phạt thì uh, nếu mà cái người solo thắng ấy nhá, tức là đứng ở trong top 4 thì cái người top 8 ở trong cái số 7 người sẽ phải trả 50k cho cái người uh, solo Đấy, Và ngược lại Nếu mà cái người ờ, solo mà bị out top 4 Thì cái người solo sẽ phải trả cái người top 1 ở trong uh, số 7 người 50k nhá anh em nhá Nhẹ nhàng 50k thôi Đấy, tình cảm vui vẻ nhá anh em nhá Chia sẻ thêm một chút về cái content này thì đây là một cái content rất là hay uh, nó nó nó thể hiện một cái tính đồng đội nó tính đồng đội rồi tính um, gọi là là là uh, tình đồng chí nó rất là cao đấy của tình đồng chí bảy anh em đấy bảy anh em sẽ phải coi như là lâng như lâng trứng hứng như hứng hoa hứng như hứng hoa nhá uh, rất là, là là chiều mến rất là lâng lưu nhau đấy kết hợp với nhau dìu dắt từng bước đi à, đến những cái pha mà bỏ cờ là cũng phải là đồng đội nhường nhịn nhau eco nhường nhau cái chuỗi đến từng cái chuỗi chuỗi thắng rồi nhường nhau từng cái chuỗi thua rất là tình cảm đấy ngược lại cái ông solo chả được coi như là ai team up cả đã thế lại còn bị đấm cơ bị coi như là bảy thằng còn lại nó sẽ xếp bài counter là một này nó sẽ phá bài nó sẽ giữ uh, giữ uh, giữ bài nó sẽ giữ bài rồi nó sẽ xếp counter đấy, rồi nó đi những cái đội hình counter đấy, để có thể đấm đấm người solo rất khó và cái người chơi ở vị trí solo luôn luôn có một cái trong một cái tâm lý đấy là bị bảy người còn lại đấm đấy lúc nào cũng sẽ có bảy thằng nó counter mình tức là round nào cũng sẽ có thằng xếp counter anh em thấy căng chưa rất là căng chưa kể đến trong cái trường hợp mà đang có chuỗi thắng thì sẽ có coi như là bảy thằng nó nhăm nhe nó nhăm nhe ở ừ, nó nhăm nhe là cướp cái chuỗi đấy bằng được trong khi đấy thì nếu mà đang eco eco mà eco thì được cũng có thằng phá nó sẽ bỏ bài ra và nó phá bạn rất là căng rất là căng đứa nào mà solo chắc là áp lực đè lặng tâm lý lớn ngớ mà chơi top 8 thì lại là chủ đề cho các anh em khịa thôi Ơ ờ, thế hôm nay ờ, đứa nào đăng ký solo nhở? anh anh hỏi anh em kinh giáp xem. Đợi đợi một lúc nữa đông đông người anh hỏi xem. Kiểu gì giờ có người chơi. Bao nhiêu người đang xem rồi? Không để ý. Đéo gì bật từ lấy giờ mới có 3.600 người xem ạ. Dã man. Kiểu bây giờ nó bị <laughs> bóp tương tác ấy. Kênh bóp vãi. ai bóp ông nội không phải là ai bóp tôi mà là anh em đéo chịu comment đéo chịu like em like nhá anh em nào chưa like like hộ tôi nhá để cho nó có tương tác nó nó được đề xuất anh em ạ à. cái cái cái cái ờ, hệ thống youtube ấy là cái kênh ấy nó phải có tương tác thì người ta mới đề xuất cho mình hiểu không rồi thế ờ, đấy thì nói từ nãy giờ thì hỏi anh em thì ai solo nào hôm nay ai solo nào hôm nay ai solo với cả bảy người anh em trả lời tôi nhanh lên ừ, bình thường thấy mẹ nói nhiều lắm đéo thấy ai nói gì ạ à. ngạo đâu bèo đâu long sida đâu nói gì đi xem kênh chat kìa kênh chat các thứ có anh em là kênh chat solo hôm nay không nghe thấy phổ biến luật sợ quá đéo thấy ai nói gì ờ nhưng mà tôi một chuẩn nhận ra hôm nay người solo là tôi mới đau như này dấu hiểu nghĩ nó như một trò đùa đấy thằng an ấy mẹ mic thằng an ẩm vãi thôi để em tắt mic thằng bạn nó ngồi xem stream xem stream ờ, hộ, bỏ hộ, mẹ đeo, đi. đeo hộ cái tai nghe vào đấm bỏ mẹ đi ôi nhưng mà chưa đổi tên anh ơi ông Tuấn Win tôi thưởng 100 cái ui cảm ơn nhá đấy hôm nay phải cố gắng uh, Win, win. để ăn được uh, hai trăm năm mươi k một cơ ừ. Win là phải top một cơ Win là top okay đây. lấy đâu ra top một khó đấy Ô, ông này chưa đổi okay. tên ông này chưa đổi tên chưa đổi tên có cho chơi không nhở không được đây là còn tên một bảy GTD thì phải GTD chứ Đúng gọi, rồi. Gọi ấy vào đi, gọi thế thôi để anh gọi Hường vào nhá. Đấy, này gắt quá. Con pin Katala vô rồi kìa anh ơi. Bin Kalala nhưng, nhưng mà, ông ấy chưa đổi tên. Tên của nó thế kia thì à. à. Đâu đâu. Ơi, ông ông này có tên Bin 3B rồi. À được rồi, Chị dạ, ok. Ơ thế, thế cái thằng kia thằng nào? Rồi rồi rồi. Ông kia nên chắc ông nào đấy thôi. Ông à, kia xem thôi, xem thôi được. Ờ, xem thôi. Ôi anh ơi, xem, xem thì cái kia không tạm dừng tạm dứt linh tinh không thì gì đấy. Không, để ở ghế, ghế khán giả được rồi Ghế khán giả không làm được gì Nhá Rồi mày Rồi nhá, bắt đầu anh em nhá Ông Tuấn Hin tôi thưởng 100k Rồi, chúng ta bắt đầu á Let's go okay. Này, đây đó là cái content mà nó sida nhất từ trước này lúc đầu thì anh em bảy anh em đấy rất là rất là kiểu như là đồng cam cộng khổ nhá rất là kiểu như là uh, kiểu như là anh em ấy tương thân tương ái nhưng mà đến lúc mà tôi mà rơi vào tầm khoảng top ấy là coi như là đấm nhau đấm nhau ngay thịt nhau ngay lật Cuộc mặt mà. lật mặt cờ <laughs> tí em gót mò nhé bé nhá nếu tuấn gót mò là thua đấy yên tâm đi anh em ơi yên gì không yên thầy tuấn nhá gót mò là anh nghe trùng hố đấy gót gót mò mà không đánh được chuỗi thua thì không spam được đâu có phải lúc nào cũng luôn đâu Momo 2 à, là... Win là top 1 à? Win là top 1 à? Mẹ cái thằng Juda tự nhiên nhắc thành từ top 4 lên top 1 Ok nhá anh em nhá Cảm ơn anh em tình yêu đẹp <laughs> Nhắc đi Cứ tưởng top 4 Cay đợt ừ, Thôi được rồi top 1 Top 1 thì hơi khó Hôm nay mới được bát kìa Tin được top 1 Cố cố gắng uh, ấy vậy Cố gắng là lấy tiền ờ, của uh, anh em GTD vậy ừ. Ui tôi vâng. chết rồi Trông có vẻ bài xấu này Khó nhờ Đây là đi chuỗi thua rồi, không có ma năng. Chết rồi, không có ma năng. Đừng ra ma năng nhá. Mài ra ba cái giáp đi anh ơi. Chín vua, chín vua. <laughs> mà cái giáp chín vua toang, chín vua toang. Chín vua. Chín vua bây giờ, chín vua bây giờ toang đó. Chín vua được không? Đâu cái vua phải trả sớm anh ơi, chín vua có tám đấy. Ủa, cái cặp này có nói chuyện được không nhỉ? Ui, tám con đẻo rồi. Bin ơi Dạ À ok Mình thấy Chết rồi Lát có gì còn tính ra bỏ cờ quá mà Theo đây rồi Ôi kiểu này cho đi clean luôn coi Khó thế Bài, bài nào to đã góp tính cơ mà Em có bà Linh nhá Ông Tấn có màu này nhá, đừng nửa cái bà Linh rồi Được lửa cái bà Linh rồi nhá nhỡ đeo có em có bờ linh rồi nhá mẹ cô mất em em có bờ linh rồi nhá kệ bọn em anh đâu có tâm đâu đừng có nói với anh em báo cho đồng đội nhé em báo cho anh đâu <laughs> đừng thấy con mò đấy Ui, thầy tuấn vẫn đam mê gót mò rồi vẫn thấy một mò gót, gót mò dễ tốt em ơi ờ, gót mò không ma năng thì xuống hố em có ma năng rồi không không có ma năng đâu làm gì có ma năng không có ma năng không có ma năng thôi Tôi chết rồi. Làm gì có. Vâng, vâng, vâng. Mẹ là. Mà ờ, đang nghĩ đâu rồi. Ấy. Có mà làm gì thôi. Có cái gì <laughs> đâu. có cái đẩy rồi kìa, có cái đẩy rồi kìa. Ui, có xung kích. Em eco nhá, em eco nhá. Ừ, em eco đi em. Thoải mái đi em. này Eco thoải mái đây. khó rồi đổ chán quá ui Thằng nào trông bài to này Em à Chỗ thế em ơi Vâng anh Anh chúng ta cô kiểu gì bài khỏe thế Mẹ ba con gấu Goblin một sao mà kêu khỏe Khỏe kiểu gì ạ Con gì chuỗi thắng nhé Làm gì có chuỗi thua Ui Thôi thôi em đi cô nhá Nhìn tống xuống hố nơi rồi Ôi, việc đi bay gì luôn bay ra vui vậy accept nhá anh em anh, anh, anh, em nói gì đi anh em nói gì đi ít nói thế mua xét <clears throat> là biết chơi gì đấy đồng xuyên đồng xuyên nhá không thì là đấy không đồng xuyên đấy thầy tuấn chỉ thông thạo mấy bộ thôi <laughs> thế à được em bộ nào Vãi này bài to đấy nhưng có tình cơ hai rồi thôi, thôi, em em eco nhá bài ừ, mày eco đi anh đậm anh anh đậm như con chứ ba em to anh coi em quỳ đang ở cái cô phải gì ôi tam đi goblin thật rồi qua đi cô không không em cô nhá Đấy, mày cô đi Được, cho em eco ok nhá Ui, mẹ bài này con eco mày bị ngáo à không ai eco thì em eco Anh eco, à, anh gặp mày rồi mà Thì em eco thôi không? Ừ thì phải... Ai? nhưng mà bài mày to mà kiểu này em cũng không thấy bài thôi thôi thôi mình đẩy sân mình đẩy sân mình đẩy bài to quá <laughs> cái cô anh em chửi chết lấy búa xét cho lila sợ quá sợ quá làm tàu ra cầu nha xin thử em này bài lin khó thế sợ thật đây rồi có tiền rồi hai nghìn na nhá anh trốn anh trốn cho chơi vua ấy không cua đấy cua đấy cua đấy cua hoặc là đỏ sáu đỏ bốn trôn ủi dụng hai nhỉ đây rồi e kinh à, tuần có chuỗi thua hay sao ấy đâu vừa con con con chưa thôi cẩn thận thôi không không không không thắng em rồi thắng em vừa vừa thắng vừa thắng em rau sáu rồi vừa thắng em rau sáu rồi súng à, hai ạ ui anh Juda súng hai mà đi chuỗi thua bây giờ mới lên số 2 em chưa gặp anh Tuấn cứ nhớ đẩy cấp đấm cho đau chưa vào chưa là ông nào đây trông sợ thế Ui, anh Suda anh ấy Shisu chơi bộ ác thế bộ toàn đảng đó ừ đó ui ra con này à ui là gì đây ra con này hơi cao nha Trách nhiệm warrior vậy nhỉ ăn cái ờ. gì ăn gấu tiếp à <laughs> gấu gì bài này chơi ờ, thua à <laughs> bài này đợi gấu anh à <laughs> chắc tầm mà ờ, gấu đi nhá đừng đừng ừ. chơi vua nhá ôi có người ra keo rồi kìa anh Tuấn top một chứ gì một trăm k gì đây rồi vậy anh Tuấn không thể top một rồi Tuấn top một thêm một trăm k ghê ghê ghê cái gáy ông này top 1 xong cái gáy đó đấy gáy đó đây Blue khỏe đấy Hoàng khỏe Tao sau gặp anh Tuấn Tao sau gặp anh Tuấn Tao sau kéo đẩy bảy đấm cho đau Đúng rồi, tao sau đẩy bảy, Trời ơi Đi rồi hình gì đó, căng vậy rồi, đây rồi, cầu ra rồi mưa gì ập tum đi ơi phó bạc chủ ơi phó bạc chủ đấy các tôi đã một cái Ô, rau cuối, rau, rau, rau, Bin, Bin, Bin ơi, Bin ơi Dạ Xem gặp ai nào Bin, Bin, Bin cuối, uh, rau, rau cuối, rau cuối gặp, mà gặp, gặp, mình nhá Suda ấy, Suda ấy, bỏ cờ đấy nhá, bỏ cờ đấy nhá <laughs> em làm ăn chờ tú phạm nhá đang tập dạ. trung anh em ạ đang dạ, dạ, chờ tập trung mất tiền mất tiền tập trung ôi ôi nhưng nhưng mà gì gì giữ cái băng cơ của em đây rồi anh tuấn này ra đây á dạ để đó đó em xem sao em hát sao nữa băng cơ em đi quá không em ơi không anh không đây đây đây đây đây ờ, ờ chín ơi gặp nhau nhá đúng đúng đúng anh anh đang chuối gì anh anh thắng được không ừ. ôi ba em bỏ ra không được luôn ơi nhỏ nhỏ nhá ui bán hai con tinker một con nữa bán hai bán hai con tinker với con gì đi con con con ờ, con, con um, kira đi đâu em em em đang để để để em em roll kiếm kira không mà ui ôi nhiều máu đấy không bán hai con tinker mà tinker là con gì anh rồi chiến rồi rồi em lấy hiêu mình mà sao lại đưa cờ lên trời ơi dạ, anh em thấy mà... nhìn bên anh Đáng còn để con đẻ nó chứ Thôi kệ đi Em cẩn thận mà Ui Ui ơi em thua à Ui ba yếu vậy ui Ui <laughs> khỏe thế Ui Đây cho rồi Sorry anh Thôi được rồi được rồi được rồi Em thấy anh đã nhiều con mà à, thầy Tuấn lên được ni ngu con gì ha nhỉ? Ôi bây giờ mình lên bài kìa. Thầy Tuấn khỏe nhá. anh còn chín lẻ á ai ai ai không bật đấy 9 mét đấy phải 9 mét đâu đánh chín mét thì sao ấy không không không có có mana không có mana không có không có mana không không có mana chín mét kiểu gì anh chín né chắc chắn là chín né rồi đây mua hết né rồi chín né hơi căng nhỉ ghép e, ghép MKB luôn không nhé 9m Luna 9m Đây rồi em ba gấu rồi nhá Người chơi hệ gấu à Anh em cứ bảo tôi nói nhiều, nói nhiều để lộ à anh em? Không, không nói nhiều đâu. Lộ vậy hết bài. Ui tôi. Chín lệ, chín né. Bài này chín né chắc. Anh em đã thấy bắt đầu run sợ chưa? Chắc chắn là có người nhột ở đấy. <laughs> anh em à. Tôi bảo rồi, chỉnh quy nó khác. Mẹ mới ông kinh vào đây đập mới quy sợ quá sợ, sợ quá. quá vào đây sợ pin quá Cần vô đây, lên nó anh ơi vô đây cố lên các bạn ơi <laughs> tiền à? đến lơi rồi đấy ờ. tiền đến miệng đấy thật à, à. thôi nhá lại trật tự tiếp anh em tại tập trung tiếp không có nhiều đấy quá nhiều lộ vậy hết hàng thôi anh em anh em cứ nói nhiều đi em ôm tập 8 rồi không nhưng mà anh phải được ở trong top 4 đó. À đừng đừng đừng vô believe là em vì em ủng hộ đấy nhưng mà bài nó to ra Berlin nhưng mà nó lừa quá không ai chơi Godmore à Ờ, thực sự không ai chơi Godmore anh, anh, anh chuyển sang Godmore nhá đối với Godmore đéo chơi ok anh ơi Godmore luôn chơi Godmore luôn ra 6 Hunter mà đéo chơi Hunter tay không bốn ở đấy nha tự biết nhé ôi trời ơi đừng đừng đừng chia ra đừng chia ô thế bây giờ vẫn chưa nhìn thấy à chưa nhìn ra vấn đề à ui giời tôi bảo rồi tôi, nhìn, tôi nhiều hôm nay là stream tôi chỉ coi như là giả vờ tạo content thôi đánh thật với người khác đúng không đánh đây là đánh ăn tiền Đấy. hôm nay ờ, mắc nó là 150k và thậm chí là có thể hơn vì có anh em ờ, à để tôi ghim lại nhá anh em anh em gì nhỉ vừa nãy top một hộ em vừa ơi tình yêu đẹp sợ ừ. quá ừ, sợ dần đi vừa sợ quá sợ quá ôi trời rồi mười năm đẩy tám cho anh em sợ con này không cần à? không không không không không Cắt trực né luôn ghép trực né luôn đi anh em ơi Ai chụp chụp né Ghép luôn, ghép luôn, chụp né chứ còn gì nữa anh em Trở được cái gì mà không ghép Ghép luôn Yến luôn Ghép luôn đi, nhưng gì nữa Trồng Trồng pin 3B top 8 rồi Ui Làm sao cái vì đam mê mà Đừng như thế mẹ mình vừa mới vào chơi này anh em đẹp top 8 thế mất khách hà Long à, ui Long Long à? Không, chưa chắc đâu. Chín né rồi. Rất có thể là Long. <laughs> Rất có thể là Long đấy. Lên chín né rồi đấy chứ. Căng nhờ. đã thấy mất tiền rồi chưa tôi bây giờ anh em đấm nhau à tôi bảo rồi không hề không hề không hề á à vẫn không hề nhìn thế này vẫn chưa hề à à được không hề nhưng hôm nay đấm ai với anh đấm anh <laughs> hôm nay đấm anh mới gọi là cay lại Ra còn dạ, chưa biết ừ, hôm nay đấm anh à ừ hôm nay đấm anh hôm nay đấm anh với lại cay đấm anh nhỉ cay cay thật bỏ vào linh ừ, thầy tuấn từ ra sau gặp em đón ừ đón đi em sang đây mà đón thôi ra sau nên con uh, cấu đá hai tiền là biết đá anh ai quanh năm kiểu lưng xuyên nữa mà sao sang Ơ thằng béo chơi gót Mo này, ai bảo nó không chơi Nó không chơi đâu à, qua bảo Vừa lấy bảo Vừa lấy bảo là là không chơi ờ, gót Mo, giờ thấy hai ông chơi gót Mo à? Được, thế trên bài của nhau thôi Đấy em thấy anh ờ, chơi chơi hù mình đấy Ông mết ạ, cay thật Chết rồi Cơm khỏe quá À tuần, <laughs> tuần cơm cây một anh em ơi <laughs> Cây một thì rôn mấy cái, kiếm cây hai có gì đâu Này, pro này Nông này, bèo này Kéo cần cây luôn À, một cái đấy còn An với ờ, uh, còn An với uh, Sisu ấy, An với Sisu anh chưa gặp nhá. Rồi gặp anh Tuấn rồi. Sao sao có anh Tuấn à? Lại gặp anh Tuấn. けない早い顔つきと思っていただく人も来ましたもんすごいこんばんはXin lỗi anh Chị Su, chị Su, chị Su, chị Su ơi, gặp gặp gặp gặp anh kìa Mẹ gấu lên cày thật Rút nha, rút nha Ôi, để để để để để để để để để bài đi, anh không anh không bỏ được bài, anh không bỏ được bài. À? Nhẹ nhẹ thôi nhá. Anh còn không ấp cấp mà. Cố cấp chuỗi thầy Tuấn à. Sợ anh bị đẩy ấy. Tập người sẽ bỏ một con. Ờ, ờ, Hello, không không không không không không không không không à thế à à thế à ờ, à thế, à ôi rồi ôi gáy mạnh lên an ơi cậu biết này đánh máu chết rồi không ai đẩy đây vẫn như này trận này top 1 là còn được nhiều tiền đấy chứ My arrow always arrives on time. Cao này Thằng nào thằng ăn được mình đây Nhìn vào này trông Có mỗi thằng bèo ăn được thì bây giờ nó gặp rồi Gặp lại lấy xếp rồi mà Thôi anh Tuấn ăn Anh em dùng cái anh Tuấn ăn trận đâu đấy Hai trận sau anh Tuấn trả đấy <laughs> Thế à? Không em ơi không không không, không thế được đâu <laughs> Không thế được đâu có, có, à có có có có có một trận khác không <laughs> kiểu ờ, thả thả thả thả con tép bắt con tôm mà à thế à em <laughs> được em em nghĩ hay nhỉ có <laughs> mấy hồ Thank you.

thằng Bèo ơi Gặp lại thằng Bèo Người đi không? Mất chuỗi rồi Em ừ. Biết ngay mà gặp lại thằng Bèo là mất chuỗi Gặp lại em cũng mất mà Em chơi gì? biết là bắt đầu rơi vào cái gọi là tôi cảm thấy đấy là cử tri không là cử và đây vào nó sắp đi rồi ui thì chết rồi nhầm anh em ơi Đồ một em giống em thế Ủa sao An yếu vậy Đồ một anh ơi em Ủa sao An yếu vậy À ok ok May thằng An tôi quả đấy là hơi sơ suất một chút đấy <coughs> Hai đờ rui Có khi An lại top 8 ấy Trông yếu lắm Đâu, top mẹ được pro tranh nhau rồi Đừng ai tranh cả 9 quả à? Mèo nó ăn hai chuỗi Bèo khi top 1 trận này cuốn lại được cái đầu nó quay thì cũng không được sâu nhiều thì cũng tuyến đời của là đi không không được cho cho đến dưới cho không anh đâu ui xì xù ạ ui giờ quay nhiều luôn đấy Ui, có người top 8 rồi, có người top 8 rồi, Pro top 8 anh đã nói rồi Trận sau Pro còn chơi không nhở? Vào đây chỉ cúng tiền cho bọn nó thôi Anh <laughs> nói đấy, rồi này, này. Ở đây nó toàn mấy cái thằng Pro anh... Player ờ, Mình vào mình chơi mình lót được Thôi Chấp nhận Vui mà <laughs> Tiếp anh ơi Không, không phải gây mất chia rẽ thế ờ. đâu <laughs> Mất chia rẽ gì đâu Vào mất đường Suda, dạ. cẩn thận Suda cẩn thận tsunami chết rồi cẩn thận đấy làm gì ra dạ. ôi kìa dòng máy kính vậy Ôi, Zuda sợ thế Chết rồi Ôi, em đi rồi vụ gì đây con gấu bịt này mãi không ra <laughs> có nên chơi con lila lên bao nhỉ anh em nhỉ hơi đuối hơi đuối lên anh em khỏe mà khỏe lắm <laughs> bin bin bin bây giờ an tâm chơi rồi bin top 7 cũng không sao mà bỏ cái cây đi ừ có siêu lượng Còn người lên biểu vẫn còn Top một được 200 ngàn anh ơi Ừ, top một được hay Đâu, trăm rưỡi Có người thì kêu thêm 100 ngàn nữa kìa Ai, ai, ai Nguyễn Hoàng, Nguyễn Hoàng Nguyễn Hoàng hả? Thế cơ à? Nhiều vậy cũng đáng để thử rồi chứ rồi ghép đôi rồi trận này xong rồi tìm xe nhở xấu gì bên phải ôi cờ vừa vãi ai đấy ơi đi rồi đi đi rồi đi đi rồi đi đi rồi mấy ơi nhở top mấy ơi nhở top bảy top bảy <laughs> mới có top 7 thôi à cho ai đi đi anh em đi nhanh lên Đâu, đi chậm đấy Ba mẹ ăn đậm đi <laughs> Tớ đâu có số tài khoản em chưa? Ờ, Nhất là đéo cái chuyện đấy Ờ, top 1 em đéo có tiền đâu ờ. Kiểu gì mày cũng, mày cũng làm gì có Ờ, <laughs> thầy nhận vở Cả Cảm ơn anh em ở đây Treo veo, À, Treo veo vừa donate nhá Cảm ơn anh em Treo veo Đã donate cho tôi Anh Tuấn xanh thế Xanh Thì nói hai giờ thôi Mày tắm gì nó Ui Long Sida sắp đi rồi nhá Em xin 5 nghìn nhá Anh có đồ em cảm ơn nha Thôi Long Sida đi rồi Long Sida đi rồi anh em ạ Tôi vừa xếp con tơ Long Sida xong Thế thì Long Sida đỡ thì đéo được <laughs> long sida long sida ăn hộ ăn hộ cái long ơi ui sao như chỗ khỏe đấy ui sao như chỗ khỏe đấy nhưng vẫn đi thôi à. ui không đi à vô đi, đi, đi, đi. đi chứ còn gì nữa mẹ khỏe thế bèo rồi xong rồi ui top rồi kìa ui ui quên ạ à mà game không lên được con gấu á, bịp kinh con gấu này anh em bảo tôi có đi không đi làm nào được đi làm nào được đi kiểu đấy. <laughs> hai thằng kia hai ông biết ở dưới bị tự giác tự giác bị đẩy ạ khổ ạ long xì quyết luôn ạ dã man Rồi, xong rồi Ui Zuda bị đẩy nhiều luôn Ui, combo quả đẹp thế Chạy vậy Anh phấn có 50 rồi anh có từ lúc uh, anh anh biết lúc đầu là anh có rồi em ạ từ lúc anh nói là anh có ấy chứ còn bây giờ anh em mới biết thì nó đã muộn Tầng 2 tầng 6 nha An lại ừ, coi như là phá game rồi đấy An ơi Thôi nhá, cho top 4 rồi nha anh em nhá, có tiền nhá Nói chung là trận này có tiền rồi Còn có top 1 không thì chuẩn bị. Cuối sau sẽ rõ. Ui An khỏe thế nhở? Chết chết chết chết chết. được đấm anh Tuấn à. Xin được đấm, xin được đấm. Chú em ơi, anh đang trong giai đoạn đổi đội hình nó, chuyển đội hình nó. Cứ bình tĩnh. Anh đang trong quá trình như là chuyển chuyển giao. Không béo mo ba rồi cơ. Mo 344 tiền Khỏe lắm Đéo ăn Đéo ăn được giờ hai là kêu đấm lốt hộ tôi thằng An rồi tôi chuyển counter một phát hai thằng luôn. <laughs> Hy vọng là thế. Nếu mà thằng An bị đấm trước. Đấm lúc hai thằng luôn anh em ạ. Dịch ra thế này công ty toang quá anh ạ. Ừ. Anh cũng toang với đái luôn. Thế nên bây giờ phải ngồi live stream được tiền này anh em livestream uh, ờ, làm streamer kiếm tiền ờ, bây giờ không còn là kiến trúc sư nữa rồi anh anh Tuấn à em thi phép vào trong giai đoạn đang chơi nhá không em ơi em ra đi mất tập trung lắm đủ 8 thằng thôi còn em vào em có thể tắt mic đi nhá sao là Bình Tuấn này Vô lý thế Chuyện này khả năng cao top 3 Nếu thằng An nó không bị đẩy thì tôi không đấm thằng An Còn nếu mà thằng An nó bị đẩy thì Tôi có thể giải quyết được hàng kia Khó lắm Chuyện này có khi <coughs> Chuyện này khó đấy khó ừ, cho anh em cứ so nhiều thế <laughs> Ôi em làm gì soi ông Tuấn cái kìa Ôi mình ạ Dạo này anh được tiền rồi gì Anh đang là chẳng được tiền rồi Khổ Ờ anh được, được tiền rồi Dạ yeah mình cầu cũng thuốc keo rồi của nó hai có điện thoại được chưa thân được không được không Ủa anh, anh Tuấn top một hội hộ em với Em chưa chết đâu Đi đây Không sao giữ máu anh em ạ, giữ máu Sợ thật căn bản tôi khó không có con cây bố ấy khó anh em ôm cây nhá không có con cây bồ mua cây bồ đéo đâu mà ôm mất thời gian <laughs> cái con grim của tôi nó còn chưa lên hai cây nhở tôi có trí đấy choáng đầu quá không ăn được thằng an này khỏe lắm nói chung là tôi chỉ nhờ hai thằng kia ăn thằng an thôi còn tầm này tôi không ăn được thằng an đâu không thằng nào ăn được thằng an không được kia không ăn được không ăn được xin được đấm xin được đấm nhưng mà giữ máu được giữ nói chung là giữ máu được thôi khó đấy Đèo đừng chặt can ông nhá, Đèo nhá ra là con đát thì ăn được ra là con đát đèo cắp kẹp cá lồng đến nơi đấy Zula đi rồi nhá Đi đâu À chưa đi à Rồi ờ, thì anh nhầm Nhưng mà chắc cũng sắp đi rồi Đi luôn ạ Rồi Lên được 10 rồi Bốn máu nhá Mẹ thằng An nó lên được 10 rồi anh em ạ Toang rồi Đánh được gì đấy Ui lên 10 40 tiền À đâu chưa lên được anh ơi, đang sau đang Có khi vứt con Lila luôn anh em ạ Lila tôi sợ không lên được ba đâu Ăn được cho chuyện biết Bom 2 thì đỡ được, bom 2 thì đỡ được Anh Tuấn ơi, anh em thỏa thuận nào? Nhờ Thỏa thuận gì em? Thỏa... Cứ nói đi Thỏa thuận <laughs> Anh có muốn top 1 không? Em cứ nói đi Anh còn chưa biết cái thỏa thuận nó là gì Khổ Phải có ý, ý định thỏa thuận không Cứ bình tươi Đẹp tụng đẹp tụng nha Có trúng lé rồi hả? Trúng lé cuối rồi anh ạ Đẹp trai luôn Sợ thế Có lên lua ly lao nhở anh em nhở? Vô một cái luôn đi Ui, kéo cờ không kịp rồi Ui, đang ba em đi đi để em em không trong này cuối rồi anh sống không có một đâu Ui đi luôn ạ à. đi luôn là đúng rồi em ơi Đi đi để em Em làm được Ui tổ tấu pin Đây rồi đáp rồi Thôi vứt con này đi bị chuyển cho Spirit Quá Vãi cứt ạ Sợ thế Ủa Thằng bèo bị đẩy đi không nhở Khó đấy Khó đấy Ý chuyển xe đánh ra xuống Rồi Hãy subscribe đèo kinh quá kèo vừa nãy gáy đã tiền rồi nơi anh bạn này giờ ơi rồi bèo đi rồi chưa Tao giết được con Venom này lời Anh ơi, em xếp làm sao mà cho con Venom đập được con Lina trước ấy đúng rồi không sao thì á thôi đâu. thôi đâu. tôi đẩy về rồi Ây da, ây da, ây da, Top 2 thôi anh em ạ, không top một được Tôi không rôn ra con bom 2 Khó đấy Bây giờ chuyển không kịp. Đéo ăn được ăn này. ăn được ăn không? Ăn được không? Ăn được ăn kìa. Ăn cái đéo được. Không ăn được, không ăn được, không ăn được, không ăn được, không ăn được, ăn được. À? Ăn kiểu gì? <laughs> Mày ơi. chết. Đúng cái này. Ăn đúng hai là ăn được. Này. Ui. Một con nữa thôi, một con nữa thôi nhìn thấy em não sơ rồi đó là cái không bán gì cả không có cái để đây đã từ đầu cho đơn mi Tuấn tôm một tờ đơn hết 100k 300k tới anh Tuấn em thiếu đồ quá đâu có băng có ra băng ngon của em ơi đấy. kêu anh đều có đồ đồ xấu quá nó là ngon anh ơi đang bị cướp con bọt cạp nha anh nhá lợn ơi đừng có để cứ bọt cạp đẩy không có nhiều được nó đang chuyển 16 qua lóc nè Phê anh từ từ có cướp thôi Kiểu con này gì không đi luôn Đi ơi đi ơi đi ơi đi ơi Bọn anh đi luôn rồi Đi cái gì ơ Tôi uh, ấy mà Tôi uh, gọi là gì nhở Tôi top 4 đã được rồi Bây giờ, tôi, đi ờ, giờ tôi đi, đi, đi. Thì... Draw thì xong rồi 300k mà không, sao không ăn được khỏe Ôi vẫn chưa, vẫn chưa, vẫn chưa, vẫn có cơ hội Vẫn có cơ hội anh em ơi Medu lên hai là chơi được ôi, Biết được anh, Hay Thái Tuấn anh, Nháng, Tuấn Lục Lao nhờ Xong đi Vinoma chơi sao Em ạ Mọi sai lầm đều trả giá đấy Bằng rất nhiều tiền mặt cho anh Tuấn <laughs> <laughs> hai leo nữa anh được trên hai leo rồi rồi không kịp Trời ôi, men sợ men quá Gì ừ. ừ. chuyển đồ anh em ạ ừ. Sâu ơi, sâu ơi, để nào sâu ơi Không sâu phải, ơi. lúc đấy chưa kịp chuyển lên lê Quên mất bán mẹ cá lóc rồi Sợ em quá Ê quá không phải anh em ạ nói chung là hai cái thằng kia nó chết sớm quá nếu mà nó chết ờ, à nó chết muộn quá nó chết sớm thì tôi counter kịp máu nó xuống thấp quá rồi không kịp tiền hết rồi thôi nha, trận đầu tiên một không nhưng về tuần cơm à.